mẫu cũ như trước thôi ừ. đẩy hai bên để máy dài dài tí xíu cũng được hoặc muốn đẩy luôn cũng được em đẩy đi cho nó vừa vừa gom kiểu hạt ma này cho anh vuốt vuốt lên đó ừ. nay mưa buồn quá nhà hất tóc luôn à, <laughs> chú anh chị ơi mưa chiều bây giờ lấy gạo ướt nhẹp và dạ, chào bạn Lê Thoa Lê này anh em trong đội hết nha tự hết cho nhau luôn và cậu bé mà bị à, bỏ rơi đó chạy theo xe đó cô chú anh chị chào bạn Lê à, Nhã Kỳ nha để tóc dài quá dạ mới chở đồ về ạ à, mắc mưa ướt hết trơn gạo luôn đây mày hớt ra ngoài đừng có cạo đầu tao à đẩy đẩy ngồi sau nó quất nguyên đường giữa luôn xong luôn nó phá chuyện nữa đó ừ. xuống tóc chào bạn Quyền à, Quyền Nguyễn nha xuống tóc xả xuôi dạ à, có thợ luôn thợ là ở trong đội à thợ này trong đội ở tiệm ờ, hớt tóc ờ, gì hoàn thành phải không dạ. hoàn thành bên ninh tiên hoàng á anh em trong đội rồi sẵn rồi nhờ hớt giùm luôn đem đồ nghề qua hết luôn mới chở gạo về ướt sạch thợ chuyên nghiệp đây mày hết thôi mày đẩy đừng có chừa lại ờ, mày đẩy nguyên đường ở giữa đi à ừ hết vậy thôi hết tóc con nghĩa chạy qua chạy chạy qua chạy qua anh hết tóc nè bị phạt gán chịu nha cái đầu hai triệu cuối của mình sẽ được đẹp trai Nói rồi mà không lấy cái đầu em ra bỏ, bỏ lãnh luôn mà lấy cái đầu nó ra bỏ lãnh luôn mày hết mà vô mặn hồi giống như úp cái muỗng dùa lên đi là ờ, lúc đó là, là tối nay là mày sẽ có một pha chạy theo xe nữa đó chạy theo mà còn không được về nhà luôn đó, đó nó nhớ chuyện hôm qua chị kia hỏi hôm qua nhớ chuyện ở ờ, bên anh hỏi hôm qua có nhớ chuyện hôm qua nó bị bỏ không kìa hồi bữa nay nó trả thù nó em cho em đẩy đầu luôn dạ chúc sức khỏe cả nhà gà ướt mình xử lý sao gà bỏ bọc ra vô rồi để giúp cho nó khô chứ biết sao giờ rồi cho liền ai muốn hớt tóc chạy qua phước nha nhớ cầm theo 2 triệu nha hớt tóc thì sẽ miễn phí nhưng đóng phạt thì là 2 triệu đừng nói mình suối được rồi qua mới cho nó chạy theo xe bữa nay nó nó đẻ đầu ra nó hết dạ chào bạn Trúc Liên Ngọc ạ à. chưa em anh mới tiêm có mũi em ba chốt luôn hả ba chốt thì cầm theo 6 triệu nha là thợ chiến nha thợ chiến uh, có tiệm đàng hoàng nha mình mới dám đưa đầu cho hết nha cô chú anh chị thợ này có tiệm đàng hoàng nha tiệm uh, hớt tóc hoàn thành đó ở bên uh, đinh tiên hoàng nha cô chú anh chị cũng là anh em ở trong đội đè ra nó hết hoài nó sợ lục nghề nghỉ mấy tháng nay rồi hớt tóc mà nó đang nỉ luôn á bước đâu chịu hết đâu không biết nó hết nó có đòi à, trả thù hôm qua vụ hôm qua không nữa hôm qua bỏ nó lại nó chạy theo xe quên chứ không phải là bỏ không có không có cố ý nhỏ mất tiêu nhỏ tiêu nhỏ luôn lo ngồi nói cái vụ người yêu cũ có người yêu mới hồi quên nhỏ luôn dạ chị xuống tóc luôn chị dạ chiều nay hỗ trợ có trên danh sách à chưa biết ở đâu nữa xong tới chiều mới coi danh sách tiệm hớt tóc hoàn thành biệt danh ba đồ em <laughs> cố tình chứ <laughs> em không biết thiệt hôm qua đang ngồi em không biết em lo nói chuyện tập trung trên xe không em không biết hớt tóc giống chú tắm sen đi anh là sao là hết giống cái đầu giống cái đầu của mày hết thành dạ. cái đầu em dữ lắm à chưa đẩy được khúc nhờ giờ đẩy khúc sau Quá bị phạt dạ xả xôi danh sách thì danh sách do anh tự tạo ra em thì các bạn nhắn tin xin hỗ trợ thì anh coi anh thấy được cái nào thì nó ờ, ok thì anh sẽ lên danh sách gì từ cái răng tới anh 8 triệu <laughs> từ cái răng tới anh hai chắc 4 năm chốt của em à đẩy chọc nó thôi đẩy chọc anh đã đẩy đã, đã từng đẩy rồi bữa nay không có đẩy nay hết cho nó gọn lên ở nhà ở nhà nha em cậu bé mà bị uh, bỏ rơi hôm qua chạy theo xe thợ này thấy chuyên nghiệp à, <laughs> dạ đúng rồi thợ này có tiệm mà ngày nào nó cũng kêu <laughs> hớt tóc miễn phí mà ngày nào nó cũng năn nỉ chứ tại nó nhìn cái đầu em muốn ói quá cái nó đè nó rồi kêu hớt hoài không em anh không có lên tới Sài Gòn Sài Gòn anh chắc anh anh chưa anh đi ờ, chắc chưa tới Vĩnh Long nữa là anh bị đem đi cách ly luôn rồi là kêu quay xe rồi quay xe là khỏi về Cần Thơ luôn rồi mới lấy gạo về bị mắc mưa Cần Thơ mưa quá trời luôn không biết chỗ cô chú anh chị có mưa không chứ Cần Thơ mưa quá trời mưa phải đợi cả tiếng đồng hồ mới tạnh mưa hoàn chỉnh chào cô chú anh chị đang xem nhé để con hỏi nó hết xong ra cái đầu như thế nào tác phẩm hết hồi xong cái mày chấm cho tao 12 à, chấm ở quên 6 chấm hay 9 chấm gì ngay giữa cái này là chỉ có gạch thôi chứ không Rồi, có chấm được gạch à, gạch hai bên hông ô môn không giọt mưa ở Sài Gòn ta gì ta tô vài à, ta tô vài cái hình thất được mấy à, mấy năm rồi à, thành mà tiền 11 năm 11 năm rồi hả rồi, thợ rồi thợ này à, tới 11 năm rồi, rồi 11 năm kinh nghiệm rồi bởi vậy an tâm tại vì tới năm nay mới mở tiệm rồi trước giờ là đi, đi làm, làm cho người ta không? Làm cho người ta không hả? Dạ. Làm cho người ta là chia nhiêu? 73 dạ, 64. Ăn lương. Ăn lương, lương tháng hả? Uh, lương thì 6 triệu, có chỗ thì lương 7 triệu. Là ờ. quá chắc rồi em làm luôn á. Nhộm rồi luôn á. Ờ là nhộm luôn là làm cho ta xong rồi bắt đầu dành dụm mới mà về mở tiệm dạ về mở có ông anh không thấy mở được mấy tháng rồi dịch tới giờ bữa ba mươi tháng tư mở ba mươi tháng tư là tới tháng 7 mở được 3 tháng là dịch tới giờ luôn dạ, hả dịch tới giờ <laughs> mà được có cái khách người ta biết người ta qua ủng hộ tại vì đó giờ đi làm nhiều chỗ mà thấy người đó qua đâu ủng hộ ừ, hết được được thì đâu ủng hộ tới giờ bình thường là cái đầu cứ hết nhiêu tiền dạ năm chục đầu năm năm chục rồi lấy gái tay nhiêu nữa dạ hết tóc cái tay là trăm đúng không à hết tóc gái tay là trăm luôn phải không dạ. thường phải kêu ngắn gọn là cạo cạo lông mặt lấy giấy tay đúng không dạ, nói chung em hết cho dân làm việc không à rồi bởi ít có hết cho sinh viên á nên là à. mình coi theo tóc mình hết mà chứ không phải là đụng ai cũng để tránh tùy theo kiểu người khách đi cầu á hết hết cho theo ý khách không à bánh trung dạ. thu em không có ship ngoài tỉnh nha chị hiện tại là đang ờ, có chị thị ờ, giãn cách nên không có xếp tỉnh được tại vì cái ờ, bánh trung thu á, em sợ là đi dọc đường á lỡ rồi qua này nọ qua kia không được rồi nó chuyển hàng về á đưa cho mấy công mấy công ty mà shipper á rồi nó về rồi nó ứ hàng lại nó trả về rồi nó để ở kho nửa tháng tháng trời nó mới trả đồ lại cho mình rồi khi nó trả lại thì bánh đâu còn ngon nữa tại vì bánh thường là cỡ 3 ngày hai ngày ba ngày là ra lò ăn lần hiện tại là mốt là sẽ ra thêm một cái lò nữa lò mới nữa nha mới hôm qua ra một lò mốt sẽ thêm lò nữa còn chỉ có khoảng ờ, một trăm ờ, trăm rưỡi hộp thôi một hộp 360 nha cô chú anh chị súng khử khuẩn thì là 560 nha vẫn bảo hành đổi trả nha bánh thì bao ngon rồi bánh lò nhà mà cạo lòng giái tay <laughs> Dạ súng 360 Ủa quên lộn à, Bánh trung thu à, ờ, 360 nha 4 cái thập cẩm Ship thì à, thêm 30 ngàn nha Ship 30 ngàn là rẻ so hơn so với các shipper khác Các shipper khác là người ta 50 đến 100 không Tại vì phải đi test liên tục mà không có bánh in không có bánh é luôn không có bánh bé luôn nha em anh chỉ có bánh trung thu thôi nha cái lớn nha hai trứng nha một cái là 200 gram nha loại lớn nha chứ không phải cái nhỏ súng thì 560 nha còn thì 60 ờ, ngàn một lít không có bánh bía thì vậy? Ờ, ghim đèn hả Tôi lấy cái ghế đi, đi. Đứng, đứng, đứng lên đi mày vô bước lên mày ghim đèn đi Ồ có đèn luôn Tối có có chị chị Phương Thí có nha chị tới hẻm 10 em à, giao được nha vừa qua cầu Bình Thùy Bình Thủy hẻm 10 em giao được nha có gì chị để lại số điện thoại nha ship 30k nữa là 390 một hộp mà nếu mình mua hai hộp thì ờ, cũng vẫn ship 30k hai hai hộp thì nó sẽ tiện hơn ba hộp nó tiện hơn nói chung là em không có phi ship nha mua bao nhiêu hộp cũng vậy tại vì cũng đâu có lời lớn gì nhiều đâu à chủ yếu để lấy để làm kinh phí đi lợi săn cổ thôi mùa này mùa dịch mà thợ này không chuyên nghiệp tính ra đó đam mê mà bỏ học luôn sáu nghỉ mất mất tiêu rồi có ngày nào cũng đi phát quà nha nếu mà tối nay để coi có mưa lớn không bữa nay không có rau nhưng mà đầy đủ rau củ quả nha cũng mì trứng rồi gạo bình thường như mọi ngày tóc miễn phí phải là nghỉ nữa tóc là gì đam mê tóc gì đam mê sao bó nghề lục đi theo năn nỉ hoài để em hớt cho anh Phước thấy tóc anh dài lắm rồi chúng ta đi theo anh nửa tháng rồi năn nỉ nửa tháng chờ mới được hớt theo dõi nha cảm ơn em uh, Ly Ly Xe Quân bánh hành là bao ngon luôn nha ngon mới dám bán chứ không bán bậy chúng chửi chết nếu mà 8 tây tháng 9 này kịp thì anh có giao cơ và dạ, giảm chỉ thị thì anh có thể giao được nha em còn nếu mà không giảm chỉ thị thì thua chưa em phạm thu chưa ăn cơm chút nữa mới hớt tóc rồi xong rồi mới ăn chắc cỡ 6 giờ mới ăn bữa nay tiếp tục ăn với chao nha chao rồi rau luộc với khoai lang với cơm nói chung là mùa dịch mà mình tặng các bạn cái gì đó là mình cũng ăn cái đó đó lâu lâu mới có được những cái món ờ, kèm theo của do như mạnh thường quân tặng lâu lâu thì có người ờ, ta cho con gà hay con gà thì về mình ờ, làm món đồ mình ăn còn không thì cứ việc cơm hột vịt chao rau củ đó quốc tới nấu canh này canh kia mua thêm cục thịt không em không có giao lên tới biên hòa được em được sắp xong rồi đó hả giống đi cũ rồi đều giống không chưa đông còn nữa còn nữa hả còn cách đừng. nào thấy nó vừa đủ cái tầm anh vuốt á ờ, ok tại vì nó dài quá dễ sụn cơm xong đúng rồi đó cơm xong rồi đi vòng à, thành phố Cần Thơ nói chung là một ngày nào cũng cố gắng chuẩn bị à, cho bà con 100 đến trăm mấy phần để hỗ trợ cho bà con gạo mì trứng đầy đủ hết các củ quả rồi khi nào mà hết kinh phí thì Phước à, xin phép ngừng mong là có thể gồng được cho tới lúc vừa vừa hết ngày 9 à, à, ở quanh 8 tháng 9 Ok em đi uh, đi xe quân đối diện bến xe anh qua hỗ trợ được không không em cái đó nó có cái chốt ở cái răng sao không, không có qua được nói chung cái răng bình thủy cái răng uh, xà nóc được Chỉ qua mé mé được thôi không qua sâu được dạ có vẫn đi bình thường nha cô alo anh ơi em xin có cho không không nha em em đâu có lại gì của anh đâu anh cho em nói chứ mình xin thì mình cứ việc ờ, để ờ, địa chỉ số điện thoại rồi lên nha chứ ờ, xin người hỏi phước câu đó là phước không có cho nha chứ ai cũng hỏi có cho được không rồi mình trả lời ai mà cũng trả lời được hết trơn thì cho biết nhiều cho đủ biết bao nhiêu người khổ em uh, à, luôn heo kìa hỏi kêu nhờ mày hết giùm thành <laughs> cạo luôn á cạo luôn á ok liền ha mày xong chưa dạ, sắp xong rồi em gọt xuống mấy cái cạnh ấy cho nó đều xong rồi cạo hả gì dạ em cạo viền lại vừa vô chổng mình lục mụn mình lấy cái tay một, có lột mụn lấy cái tay luôn thôi khỏi lột lột mụn mụn tao mụn trứng cút không à ừ. có đồ nặng đồ này kia đầy đủ rồi. thôi khỏi đi hai bên là ngọn nhựa cạo vô cái tóc con nữa là đẹp dài quá không có tỉa Gì? nhẹ cạo xong rồi cái tỉa nhẹ nhẹ nó nó còn cái dính cái tóc nó miếng tóc anh thợ này hết địa chỉ nào vậy ở à, đường đinh liên hoàng em tiệm hớt tóc hoàn thành đó em kế bún cá cho pha rồi kế bún cá gì bún cá cho pha hoặc cho bò pha à với bò nướng ngói cái này vút keo lên ha giờ vút keo lên xong nhộm màu xanh lá cây lên màu đỏ lên như sơn cu cu vậy cái máy đó hồi anh tỉa nhẹ chứ tại vì cái tóc của anh nó cái đường nó đi xuống á dài quá những da vuốt nó phải gom vô nó mới đẹp cái máy cho nó ngắn thấp thấp đó mà nó cứng cạo bớt dễ cắt dễ tỉa khó bạn giờ này chưa đi bạn nó tóc cơm xong mới đi váy ờ, cái tay lột mụn đồ đầy đủ nha nhộm đồ luôn nha cô chú anh chị uống tóc luôn có uống tóc luôn làm móng luôn lấy khóe luôn lấy khóe rút móng luôn tiệm à, hoàn thành cái bên ninh tiên hoàng nha em đây cũng anh em trong đội nha đợt này à, đang dịch rồi sẵn rồi đi à, thiện nguyện chung nó đè anh em đội nó đè ai nó cũng đè ra hết đó chứ hết miễn phí luôn hết miễn phí mà phải năn nỉ nữa đó trời đang chuyển mưa luôn á mong là tối nay mưa đừng ờ, mưa lâm gâm thì cũng đỡ hơn là mưa lớn mưa lớn khó sợ ướt gạo của bà con gì đây đâu vậy mày hết chưa đâu em vậy hết gì nữa. bữa nó đẩy nó rồi bữa nó hết mày gọi phải không Đâu em vậy mà hớt gì nữa vô lấy cái tay tao thả <laughs> lấy kiến anh coi anh hơi chụp hình lại đây cái này không có rõ trên điện thoại anh ngồi hớt rồi cái đầu anh cái phôm nó đi tròn á nên em hớt cho nó ờ nó tròn gió à dạ đúng rồi đây em phủi đi chết cha lộ hàng <laughs> lộ hàng không nội nhìn kiến trong nó nhìn lại rõ nhất nữa Cái này. Gốc làm cậu chưa? Rồi chưa? Dạ rồi. Rồi. rồi. rồi. Chồng lấy cái tay nữa xong. Vậy, vậy là xong nữa không? Dạ. Rồi thôi chào cô chú anh chị nha, để lộ hàng. Bye bye và hẹn gặp lại.